bếp được thiết kế cái bếp nướng rất là tiện lợi cho các bạn có thể vệ sinh cũng như là sử dụng các bạn việc kéo như thế này và cho thực phẩm các bạn muốn nướng vào bên trên đây và cho bên trong thôi nướng thôi các bạn không có mất công sức và thời gian cái đốt lửa than rất là tiện lợi đây là mâm vỉ bằng inox đây thì tính năng đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem đó, đó là tính năng phá ga khi mà tắt lửa thì tôi sẽ mở từ lúc là hai tiếng nấu đây một bếp nướng đây các bạn có thể nhìn thấy ngọn lửa xanh rất đẹp thì tiếp theo tôi sẽ bật nhỏ cả ba ngọn lửa này lại để ờ, có thể dễ thổi để thao tác tính năng là khóa ga khi mà tắt lửa thì ở, phía sau đây á, nó sẽ có một cái que cảm biến tự động khóa ga chống rò rỉ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 là không hề đúng cái nguyên nhân chính là khiến cho lửa chúng ta tắt đó, thì chỉ có thể là do gió thổi mạnh qua thì lửa mới tắt thôi đây cả cái lửa khóa ga công tắc cũng mở bình thường đây tính năng tiếp theo tôi sẽ thử đó, đó là khóa ga khi mà nước cạn nồi thì tôi sẽ sử dụng hai cái miếng sắt này để thay thế cho hai cái nồi ở bài cảm biến á nó sẽ chịu cái nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga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 để nhận biết khi nào pin đầy các bạn có thể quan sát vào hiển thị ở cắm sạc đây khi đèn hiển thị ánh sáng màu xanh thì có nghĩa là pin đã đầy rồi để có thể nhận biết khi nào pin yếu các bạn có thể quan sát vào hiển thị pin biết khi đèn hiển thị chớp ánh sáng đỏ đây thì có nghĩa là pin yếu rồi các bạn nên cắm sạc vào cái hai vô tôi là tự động khóa ra sau tính năng này nước cạn ngồi thì ở tính năng này á có nghĩa là khi mà các bạn nấu nước á mà các bạn có lỡ mất không bị đấy mà các bạn quên không có tắt lửa khóa ra thì khi mà lượng nước lượng nước trong nồi nó cạn rồi á nó đạt những nhiệt độ với yêu cầu á, thì nó cũng sẽ tự động khóa ra lại đó rất là an toàn đây biết đã khóa ra công tắc công hoạt bình thường thì ở bên cửa nhà của chúng ta nó sẽ có cực âm và cực dương đây thì bên cửa hàng chúng tôi cũng làm dấu để các bạn có thể ờ, phân biệt khi mà nhận biết bên nhà dấu cộng và dấu trừ đây ở dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm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 để chúng ta cố định cái lò xo này lại khi mà cho vào trong sử dụng để không sợ xảy ra cái trường hợp cái bị bung ra đây sử dụng pin sạc hoạt động bình thường ở bên không biết tôi làm sẵn một cái đầu đầu chờ để cho các bạn để cắm vào cống sạc vào đây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 thì khi mà các bạn sử dụng sử dụng ổ cắm hẹn giờ này á thì các bạn phải lấy học bên này trống nhé chúng ta sẽ lấy pin ra ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng cắm hẹn giờ vẫn vẫn đi bên trong á thì khi mà hết thời gian ổ cắm á thì bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn cái nguồn điện được tiếp vào bên trong bếp nên là các bạn nhớ lưu ý điều này còn khi mà các bạn sử dụng mâm mà bị để nướng đây thì các bạn nên cho một ít lượng nước vào bên trong mâm hướng phía dưới để trong quá trình chúng ta nướng á, thì cái hơi nước sẽ bốc lên thì nó sẽ giúp thực phẩm các bạn được mềm và không bị khô cứng và các bạn vệ sinh sẽ được dễ dàng hơn